trên màu mắng hai phía xa sông có tiếng thở dài khắc sau mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô liêu buồn tháng yêu em đôi chi tôi với cánh diều tháng năm cỡ ngày chờ đêm trong những sao trăng chút khi bóng nguyên giờ sang sông gọi lại bến xưa tiếng ai đang nắng sau ô cửa thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh ngoài xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đứng bao giờ lบสามสี่คุณไหนเย้เย้พี่พี่ nice Oh wow, Ui. Một heaven, một heaven, một heaven. Kế bệnh. Heaven. Không biết, không biết. Một một hàng gỡ, một hàng không quá gỡ. Ồ. Này. They're blind. That's one low, seven low. Rồi muốn tốt rồi. Ô, quả bom, quả bom ăn được hai kìa. Đến đây thằng cuối cùng thằng cũng ra phụ thằng cùng ra phụ oh! nhân